À, như chúng ta đã biết thì phần lớn khi mà chúng ta bắt đáy đa phần là chúng ta tiếp tục thua lỗ, đa phần là chúng ta tiếp tục lại giảm tiếp và à, thông thường thì khi mà chúng ta mua vào thì hàng ngày hàng ngày chúng ta đều bị mất tiền và đây chính là phần lớn những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường và thậm chí cả những nhà đầu tư đã tham gia thị trường rất lâu đều mắc phải. Và trong cái chương trình hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng hai công cụ kỹ thuật đó là của CanSlim, phương pháp đầu tư CanSlim của Onel và một cái phương pháp khác, phân tích khác đó là VSA để các bạn có thể bắt được đáy khi mà thị trường bắt đầu xác định đáy. Vậy câu hỏi đặt ra là khi các bạn theo dõi rất nhiều các chương trình của tôi thì tôi có nói là không bao giờ bắt được đáy thì hôm nay sao chúng ta lại có cái uh, một video là có thể phát được đáy thì có cái gì mâu thuẫn ở đây không thì mong là các bạn sẽ xem đến hết cái uh, video này để các bạn hiểu rõ là uh, tôi bắt đáy thì tôi sử dụng các công cụ như nào và làm nào để chúng ta bắt đáy ở ờ, trước hết thì uh, tôi cũng muốn nói với các bạn là trước kia thì khi mà tham gia thị trường tôi cũng giống như rất nhiều các bạn ở đây ạ cũng tham gia bắt đáy và khi bắt đáy thì tài khoản của tôi ngày càng teo tóp cứ mua là giảm mua là giảm và lúc đó thì tôi lại chuyển sang là sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác như là sử dụng các ờ, chỉ báo như là MACD, ờ, chỉ báo các đường trung bình động, chỉ báo là RSI và những cái công cụ như nến hoặc là rất nhiều các công cụ indicator khác. Và khi mà tôi sử dụng thì có những cái công cụ báo mua, có những công cụ báo bán và cứ mua lại lỗ và bán ra cổ phiếu lại tăng rất mạnh. Và à, từ đó thì tôi thấy là mất phương hướng là không biết là sử dụng như nào cho đúng và đây là à, lúc mà tôi thực sự là chán rất là chán trường và không biết là à, làm thế nào để chúng ta tôi có thể thay đổi được cái cái cái giao dịch của mình thì trong quá trình nghiên cứu thì uh, một cái tác phẩm Kaslim ông Gonao có nói là thị trường thì không bao giờ biết đáy ở đâu và chỉ khi nào thị trường xác định đáy thì chúng ta mới có thể tham gia vào và trong quá trình nghiên cứu thì tôi đã thành công Ờ, rất xuất sắc hai lần trong năm 2011 và sau đó thì ờ, tôi cũng bị ờ, có một cái đợt sai lầm trầm trọng và tôi không biết là đó là nguyên nhân vì sao và trong quá trình tìm hiểu trong quá trình mà nghiên cứu thì tôi thấy là một cái công cụ khác nữa hỗ trợ cho cái việc mà tìm ra thời điểm bắt đáy của tôi trong trong việc mà lựa chọn khi nào thị trường chung đi lên lựa chọn khi nào thị trường chung hồi phục đó là một công cụ phân tích kỹ thuật khác hỗ trợ cho cái việc mà phân tích Ờ, kỹ thuật trong các slim đó là gì ạ à? các bạn biết không ạ theo các bạn đó là gì ạ à? nếu các bạn comment đó đó là công cụ gì ạ à? đó là công cụ phân tích kỹ thuật can slim à, công cụ cân phân tích kỹ thuật can slim đó là cái công cụ để cho chúng ta biết rằng là thực sự dòng tiền lớn đang thoát ra hay là đang gom mua vào và trong quá trình giảm thì chúng ta đã thấy là những công cụ hay là quá mua hay là quá bán hay là như thế nào đó thì chúng ta sẽ được tìm hiểu trong một vài phút nữa thực sự nếu các bạn muốn biết rằng là cách bắt đáy như nào thì hãy xem hết cái video này xem hết cái video này và xem tỉ mỉ tại vì trong cái video này tôi muốn giúp cho các bạn để các bạn nhìn ra rõ ràng thay vì các bạn sử dụng rất nhiều các công cụ khác mà các bạn không có lợi nhuận và các bạn cứ nói là à cái ông này có thể là chém gió hay là ông này nói nọ nói kia thì ờ, đầu tiên chúng ta sẽ nói về khi thị trường chung giảm điểm Ok, và chúng ta biết rằng là hai cái công cụ phân tích kỹ thuật này là hai cái công cụ tuy rằng nó độc lập với nhau nhưng về cơ bản là nó có gì ạ? Nó có cái đặc tính giống nhau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hai cái hệ thống phân tích kỹ thuật đó là CanSlim đúng không? CanSlim và phân tích kỹ thuật VSA cho cái việc đầu tư của mình như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về CanSlim đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói về CanSlim. Thì CanSlim có nói như này ạ. À, Ờ, đầu tiên thì khi mà thị trường chung giảm hết đáy nọ đến đáy kia và thông tin uh, tiêu cực tràn ngập trên thị trường chúng ta quan sát chúng ta thấy là trên thị trường bắt đầu có rất nhiều thông tin tiêu cực nhà đầu tư chán nản sợ hãi lo lắng và chúng ta lên báo là ông nọ nói là thị trường tiếp tục giảm xuống và uh, ở đầu dây bên kia thế giới cũng đang trong quá trình uh, chúng ta gọi là quá trình khủng hoảng và tất cả những yếu, yếu tố đó làm cho nhà đầu tư cá nhân chúng ta cảm giác mệt mỏi lo lắng sợ hãi và tất cả những điều đó nó làm cho chúng ta thấy là có lẽ là không thể chịu được và khi bắt đầu chúng ta bán ra và ở đây chúng ta biết rằng là trong quá trình hoảng loạn chúng ta bán ra như vậy và chúng ta không biết xu hướng nào đi lên có một số các bạn thì cứ tiếp tục bắt đáy và cổ phiếu của chúng ta tiếp tục rơi và chúng ta không biết là khi nào thị trường có thể lên được và khi chúng ta vừa bán ra thì cổ phiếu bắt đầu lên ầm ầm và đó là lý do chúng ta biết rằng là tại sao chúng ta lại thua lỗ thì đấy đầu tiên chúng ta nhìn thấy trong Caslim họ nói như vậy và trong một cái khóa học đó là xu hướng dòng tiền tôi cũng đã nói rất kỹ nói rất kỹ này nhưng có thể một số bạn sẽ thấy rằng là việc tôi chia sẻ cái này nó không quan trọng bởi chúng ta tập trung quá nhiều vào cổ phiếu để chúng ta mua. Tuy nhiên khi bạn tập trung quá nhiều vào cổ phiếu các bạn mua mà các bạn không tập trung vào cái thị trường chung thì các bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng và bị khủng hoảng khi mà thị trường chung rơi thì tất cả các cổ phiếu mà bạn tham gia nó bị rơi rất mạnh. Vậy làm thế nào để chúng ta biết rằng là thị trường chung hay là thị trường tổng thể của chúng ta là VN Index hoặc là VN30 sẽ bước vào một chu kỳ mới. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ rất là chi tiết, rất là kỹ để cho các bạn biết và các bạn có kế hoạch tham gia vào thị trường. Thay vì chúng ta đang nắm giữ tiếp tục bắt đáy thì chúng ta hãy thoát ra để đợi khi nào có những cái điều kiện mà tôi chia sẻ trong cái video hôm nay thì các bạn sẽ tham gia vào. Đầu tiên chúng ta biết rằng là trong quá trình rơi, trong quá trình điều chỉnh thì các bạn sẽ thấy rằng là thị trường sẽ có những phiên dừng dừng giảm hoặc là có những phiên giảm đầu phiên rất mạnh và quý phiên tăng thì trước khi vào một cái chuỗi à, cái biến cố các giai đoạn như vậy thì các bạn có thể quan sát cho tôi đó là một cái biểu đồ kỹ thuật trong VSA các bạn nhìn thấy chưa đây là một cái biểu đồ kỹ thuật tổng thể trong VSA đây là một cái biểu đồ kỹ thuật tổng thể trên VSA trong VSA và các bạn biết rằng là trong VSA tôi đã chia sẻ cái biểu đồ này rất nhiều lần Tuy nhiên thì trong cái buổi hôm nay tôi, tôi chỉ tập trung cho bạn nghiên cứu kỹ về cái giai đoạn A đó. Đây là giai đoạn A là giai đoạn mà cổ phiếu của chúng ta bắt đầu hình thành một xu hướng hồi có thể ngắn hạn chúng ta chưa biết là nó dài hạn hay ngắn hạn nhưng nó là một cái xu hướng hồi ngắn hạn thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là sau khi một cái đợt ngừng giảm tức là PS đây là cái PS là một cái vùng hỗ trợ đầu tiên chúng ta thấy là thị trường bắt đầu ngừng giảm sau khi ngừng giảm như này thì nó sẽ có một quá trình bán mạnh hay chúng ta gọi là bán tháo liên tục xảy ra và chúng ta gọi là vùng quá gì ạ à, quá bán khi mà thị trường xảy ra vùng quá bán thì phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể bắt đáy ở vùng PS này sẽ không chịu được vì bởi vì thua lỗ quá nhiều thông tin lại tiếp tục ra là những toàn những thông tin tiêu cực nên việc mà chúng ta bán ra và những cái quá trình này có thể giảm sàn giảm sàn liên tục với khối lượng lớn và gần như là chúng ta không thể trụ vững được trên thị trường mà chúng ta tiếp tục bán ra bán ra và nó xảy ra một quá trình chúng ta lại khi mà quá gì ạ quá bán như này thì lúc này chúng ta thấy là bích Boy bắt đầu tham gia vào. Vậy khi Big Boy tham gia vào thì thị trường nó xuất hiện những cái phiên chúng ta gọi là những cái phiên ở đây chúng ta gọi là những cái phiên kéo lên ở trong cái uh, ờ, VSA thì chúng ta gọi là SOS6 thì đặc điểm của SOS6 như nào thì bạn lưu ý nhá. Đặc điểm của SOS6 đây các bạn nhỉ là giá đang trong quá trình giảm. Các bạn nhớ nhá, giá vẫn đang trong quá trình giảm xuất hiện một ngày giao dịch với biên độ lớn đầu tiên là chúng ta thấy là xuất hiện một ngày với giao dịch biên độ lớn biên độ là biên độ dao động của nó tức là có thể giảm đầu tiên là 10% ở đây thị trường chúng ta là 7% ở Mỹ là 10% thì chúng ta thấy là giảm có thể giảm sàn hoặc 6 hoặc 5% và sau đó giá thấp nhất là lại giảm giá mạnh thấp nhất ngông này so với phiên trước đó chúng ta sau đó thì đóng cửa tức là sau khi kết thúc uh, phiên giao dịch thì đóng giá đóng cửa mức cao nhất ở đây chúng ta thấy là bắt đầu cổ phiếu của chúng ta bắt đầu hồi thậm chí là không phải là mức cao nhất chỉ cần cao hơn 1 phần 2 chúng ta nhớ là cao hơn 1 phần 2 so với bước giảm mạnh nhất trong ngày đó là ok được giả sử như một ngày nó giảm 40 điểm thì cuối ngày kết thúc phiên thì nó chỉ giảm là bao nhiêu 20 điểm hoặc là giảm 15 điểm thôi thì đây chúng ta gọi là phiên SOS6 tức là cái phiên phục hồi đầu tiên và ở đây chúng ta quan trọng nhất là khối lượng lớn nhưng sau khi mà nó xuất hiện phiên như này thì chúng ta vẫn chưa mua được các bạn nhớ nhá chưa bao giờ chúng ta mua được đây là cái phiên chúng ta gọi SOS6 đã tức là tiếp tục giảm giảm rất mạnh và sau đó thì cuối phiên hồi thì có một số trường hợp thì nó có thể hồi ngay và nó tăng nhưng rất cả những cái đợt này chúng ta chưa mua được chúng ta không thể mua được ở những phiên này bởi vì có thể nó sẽ tiếp tục giảm nữa và chúng ta sẽ bị thua lỗ rất nặng thì ở đây các bạn chỉ cần quan tâm cho tôi đó là khi nó xuất hiện SOS 6 này thì chúng ta sẽ dừng giao dịch chúng ta vẫn tiếp tục quan sát không phải là chúng nó bắt đáy tại vì đáy không thể biết được có thể phiên hôm sau nó lại tiếp tục giảm xuống xuống nó lại tiếp tục giảm và chúng ta sẽ bị thua lỗ thì đây là một số các tín hiệu của SOS 6 chẳng hạn phiên hôm trước chúng ta thấy là giảm rất mạnh ạ khối lượng rất lớn giảm rất mạnh thì phiên sau nó có sự hồi phục thì chúng ta gọi là cái phiên này chính là phiên SOS 6 tức là cái sự phục hồi của cái cổ phiếu chúng ta bắt đầu hay là chúng ta gọi là trong cái phân tích của chỉ số VN30 hay là chỉ số trường chung thì chúng ta gọi là cái phiên bắt đầu. Được chưa? Sau khi phiên bắt đầu. Vậy sau khi phiên bắt đầu thì bạn có mua hay không ạ? Các bạn sẽ không mua. Thì ở đây các bạn nhớ cho tôi một điều như này. Ở đây tôi sẽ phân tích cho các bạn là cái đáy của thị trường vào tháng 8 năm 2011 tôi đã mua cổ phiếu như nào. Các bạn biết là thị trường giảm liên tục liên tục. Ở đây các bạn thấy là cứ mức giảm liên tục cứ tích lũy là giảm, cứ tích lũy giảm và chúng ta thấy là khi mua vào phần lớn chúng ta bị thua lỗ, thua lỗ và không biết bao giờ thị trường hồi phục. Thì các bạn sẽ thấy là một cái phiên SOS6 đây chúng ta nhìn thấy Thật rõ đấy SOS6 diễn ra ở phiên này. Đây là SOS6 và quá trình hồi phục đó nó sẽ bắt đầu bằng phiên thứ tư trở lên Phiên thứ tư được xác định như nào? Phiên thứ nhất là phiên SOS 6 là phiên hồi phục đầu tiên. Phiên thứ hai nếu cổ phiếu của bạn không bị giảm thấp hơn so với cái phiên thấp nhất này thì chúng ta gọi là phiên thứ hai. Phiên thứ ba tương tự như vậy, phiên thứ bắt đầu từ phiên thứ tư trở đi ạ. Tức là chúng ta tính cái phiên SOS 6 là phiên thứ nhất và những cái phiên mà tiếp theo nó xảy ra nó không giảm thấp hơn cái phiên SOS 6 thì chúng ta gọi là phiên thứ hai phiên thứ ba phiên thứ tư các bạn hiểu rõ chưa nếu các bạn hiểu rõ thì hãy comment hiểu rõ ở phần bên dưới để Dũng được biết không ạ hãy comment để cho Dũng biết là các bạn đã hiểu các bạn đã hiểu Dũng đang chia sẻ đây ạ khi các bạn hiểu rõ Dũng đang chia sẻ đây thì các bạn sẽ biết rằng là chúng ta sẽ xác định gọi là cái phiên bùng nổ theo đà à, khi cái phiên bùng nổ theo đà diễn ra thì các bạn sẽ thấy là đó là một cái phiên ờ, thị trường chung tăng rất mạnh từ cái phiên thứ tư trở lên với một cái gì ạ à, một cái phiên tăng thường thì ở Việt Nam chúng ta phải tăng ít nhất là 1,5 trở lên tại vì dạng này thì thị trường giảm rất mạnh nên chúng ta phải cần phải tăng mạnh hơn 1,5 trở 1,5% trở lên có thể 2 có thể 3% càng tốt và giá bắt đầu có sự bùng nổ thì chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà bạn hiểu rõ chưa phiên bùng nổ theo đà trước khi mà có phiên bùng nổ theo đà này thì lúc này nó mới cho chúng ta biết là đáy này mới có thể là cái đáy đấy kết thúc ạ đáy này mới phải là đáy kết thúc còn nếu mà trong trường hợp mà bạn mua trước khi mà cái phiên bùng nổ theo đà diễn ra bạn có thể là cổ phiếu sẽ bị giảm rất mạnh ở đây các bạn có một cái ví dụ trước đó thì khi mà các bạn mua ở đây thì có thể có một số trường hợp nó sẽ kéo lên và sau đó lại tiếp tục đi xuống và bạn chỉ cần mua chậm là các bạn sẽ bị rơi thì trong cái trường hợp như này các bạn mua bắt đáy bắt đáy và các bạn mua ở phía trên này thì phần lớn khi các bạn sẽ không có gì ạ không có cái lợi nhuận hoặc là có thể rủi ro khi mà sau đó thì cổ phiếu hay thị trường giảm rất mạnh và các bạn đợi cái phiên bùng nổ theo đà vào phiên thứ tư trở lên có thể diễn ra phiên thứ năm một số trường hợp thì nó diễn ra vào phiên thứ 9 thứ 10 nhưng các bạn cần lưu ý là cần phải có phiên bùng nổ theo đà chưa? cần phải có phiên bùng nổ theo đà thì các bạn mua ở đây thì lúc đó các bạn sẽ có lợi nhuận nhưng quan trọng là các bạn mua cổ phiếu nào ok quan trọng là các bạn mua cổ phiếu nào vậy ở đây các bạn lưu ý này khi các bạn mua cổ phiếu thì các bạn cần phải mua cổ phiếu dẫn đầu các bạn cần phải mua cổ phiếu dẫn đầu bởi vì những cổ phiếu dẫn đầu thì thường là những cổ phiếu mạnh nhất và cho chúng ta lợi nhuận có thể hai 2 30% nhiều hơn. Còn những cổ phiếu là cổ phiếu cuối cùng, tức là con chạy cuối cùng á thì thường có thể các bạn sẽ bị thua lỗ hoặc là cổ phiếu sẽ không lên. Vậy làm sao để biết cổ phiếu dẫn đầu? Thì các bạn chỉ đơn giản là khi mà thị trường chung vẫn đang trong quá trình ảm đạm và chưa có sự phiên, phiên bùng nổ theo đà thì cái cổ phiếu dẫn đầu là cổ phiếu tăng đầu tiên kéo thị trường tất cả các cổ phiếu khác khác tăng theo thì chúng ta gọi là cổ phiếu dẫn đầu và bạn mua cổ phiếu đó thì các bạn sẽ có cái lợi nhuận ngay khi mà các bạn tham gia thị trường thì trong trường hợp này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn đó là cổ phiếu SSI là cổ phiếu dẫn đầu trong đoạn này SSI cũng tạo ra đáy sau đó thì cổ phiếu SSI xác nhận bằng cái phiên chúng ta gọi là điểm mua thì SSI lúc đó chúng ta thấy là giá khoảng 10 và chạy đến khoảng độ 3 13 thì cổ phiếu bắt đầu phân phối và giảm và nếu các bạn mua quá muộn thì chúng ta biết rằng là cổ phiếu có thể là tiếp tục quay trở lại chúng ta sẽ quay trở lại cái gì ạ VSA để chúng ta biết là lúc đó thị trường chung có thể tiếp tục lại bị giảm đúng không nếu chúng ta muộn mua muộn thì bắt đầu nó tăng tốc rất nhanh và tiếp tục giảm chúng ta gọi là test và chúng ta có thể là bị thua lỗ rất nhanh đúng không ạ thua lỗ rất nhanh và chúng ta không biết cái hướng nào để tiếp tục đầu tư nên ở đây các bạn biết là một cái quá trình tích lũy cổ phiếu thì nó sẽ cần phải rất nhiều giai đoạn từ giai đoạn A đến giai đoạn B, giai đoạn C, giai đoạn D, giai đoạn E cái giai đoạn đầu tiên là nó giảm rất mạnh và nó phục hồi rất nhanh và chúng ta chỉ có một cái thời gian rất ngắn các bạn nhớ đấy chỉ có thời gian rất ngắn để mua cổ phiếu và cũng có thời gian rất ngắn để các bạn bán ra cổ phiếu nếu các bạn thấy rằng việc mà các bạn mua quá muộn hoặc mua quá sớm các bạn đều bị thua lỗ bạn hiểu không mua quá sớm cũng đều là thua lỗ bởi vì cổ phiếu có thể giảm ngay mua quá muộn thì các bạn cũng có thể là cổ phiếu sẽ điều chỉnh và các bạn sẽ phải cắt lỗ rất nhanh nên chúng ta chỉ có mua đúng điểm mua đúng điểm thì các bạn mới thành công được vậy chúng ta ứng dụng vào thị trường chứng khoán của Việt Nam chúng ta như nào bởi vì thị trường chúng ta đang trong quá trình gọi là quá bán đúng không đang quá bán và chúng ta đang cần một cái phiên gọi là phiên SOS 6 hay chúng ta gọi là phiên đỡ cung thì cái quá trình quá bán và quá trình SC này có thể nó sẽ diễn ra những cái phiên bùng nổ theo đà khi mà nó diễn ra cái phiên bùng nổ theo đà thì các bạn lúc đó các bạn mới thể tham gia được và chúng ta sẽ kiểm tra xem để thị trường chứng khoán của chúng ta như nào vậy khi mà chúng ta quan sát cái thị trường chung của chúng ta ở đây chúng ta đang nói là chỉ số VN30 vẫn đang trong quá trình lao dốc nó đang ở trong quá trình gì ạ SC các bạn chưa thấy cái phiên SOS6 hay là quá trình đỡ cung thì thị trường của chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu giảm dừng giảm các bạn nhớ là chưa có dấu hiệu dừng giảm vậy khi mà chưa có dấu hiệu dừng giảm mà các bạn vẫn tiếp tục bắt đáy thì các bạn sẽ biết rằng là điều gì sẽ diễn ra với tài khoản với số tiền của bạn đã tích lũy bao nhiêu năm mà các bạn sẽ biết rằng là các bạn không thể nào biết thị trường khi nào tạo đáy mà các bạn chỉ mua khi mà thị trường chúng ta cỏi có những phiên bùng nổ keo đà bằng những phiên xảy ra từ ít nhất là phiên thứ bao nhiêu ạ? Ít nhất là phiên thứ bao nhiêu các bạn nhớ không ạ? Phiên thứ tư trở đi ạ. Khi phiên thứ tư trở đi thì lúc đấy chúng ta mới mua được bằng phiên bùng nổ theo đà. Nên ở trong chương trình này Dũng sẽ hỗ trợ cho các bạn để các bạn nhìn ra bức tranh toàn cảnh của thị trường chung. Còn nếu vẫn ai đang, hỏi Dũng là có mua cổ phiếu trong đoạn này hay không hay là nắm giữ cổ phiếu trong này không thì Dũng thực sự là rất khó trả lời với quý vị các bạn bởi vì thị trường chúng ta vẫn đang trong xuống giảm và chưa có dấu hiệu ngừng giảm và sau khi có dấu hiệu ngừng giảm thì nó vẫn cần phải tích lũy ít nhất là 4 từ 3 đến 4 phiên trước khi có phiên bùng nổ theo đà chúng ta mới mua được và vấn đề thứ hai là chúng ta chỉ có mua cổ phiếu dẫn đầu vậy khi mà các bạn kết hợp giữa VSA và gì ạ à, và Cancelin thì các bạn sẽ thấy là bạn sẽ có một cái công cụ rất là mạnh để các bạn đầu tư cực kỳ mạnh của các bạn đầu tư vậy nếu các bạn muốn nâng cao kiến thức của mình muốn trang bị cho mình một cái kiến thức thực sự để các bạn có thể đầu tư và biết được cái thời điểm nào thị trường chung tạo đáy trong cái giai đoạn này thì có thể đăng ký cái chương trình của Dũng có thể khai, khai giảng vào tối nay ạ chương trình của Dũng đó là đầu tư như một nhà vô địch cái khóa học đầu tư cho vào nhà vô địch nó sẽ cho chúng ta biết là thời điểm nào các bạn bắt đáy được thời điểm nào để các bạn bán ra và thời điểm nào các bạn mua được những cổ phiếu chúng ta gọi là siêu cổ phiếu mua được cổ phiếu tốt nhất dẫn dắt thị trường và điều đặc biệt nữa là Dũng sẽ gửi tặng cho các bạn một khóa học đó là khóa học VSA khi bạn đăng ký khóa học đầu tư nhiều nhà vô địch của Dũng và cái khóa học VSA là khóa học mà Dũng gửi tặng các bạn một cách gì ạ à, miễn phí khi các bạn đăng ký khóa học đầu tư như một nhóm vô địch để các bạn có thể ứng dụng vào thị trường trong một cái giai đoạn tuyệt vời như này và Dũng muốn nói các bạn là trong đầu tư thì nó có hai cái giai đoạn mà chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền nhất đó là giai đoạn mà khi thị trường chung giảm và tạo đáy và lúc đó thị trường chung hồi phục với gì ạ với cái sự hồi phục rất nhanh và bạn nắm bắt được cơ hội thì các bạn có thể kiếm tiền rất nhanh khi mà thị trường chung tạo đáy giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà thị trường trong cái giai đoạn tăng trưởng vậy thị trường mà đang tạo đáy ở đây thì đây chính là một cái cơ hội rất tuyệt vời để chúng ta có thể biết được cái cổ phiếu tạo đáy như thế nào và thực sự nếu các bạn thấy những cái chia sẻ của Dũng này có ích thì hãy comment hãy comment và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác và các bạn có thể đăng ký kênh youtube của Dũng đó là Quang Dũng DVD ạ các bạn đăng ký ở phía dưới đó Quang Dũng DVD để các bạn sẽ nhận được rất nhiều rất nhiều rất nhiều video giá trị hữu ích cho các bạn trong cái thời gian tới và tôi sẽ chia sẻ để cho các bạn biết rằng là với những kiến thức các bạn học được thì các bạn có thể đầu tư chứng khoán thành công và đây là những cái video cực kỳ giá trị và một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng ngày hôm nay và hãy đăng ký kênh Quang Dũng DVD Quang Dũng DVD các bạn nhớ nhé và hãy ấn chuông để khi nào Dũng à, phát thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được video sớm nhất và xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái chương trình của Dũng ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Xin cảm ơn. Xin chào.